มิได้นัดหมายพระเวรุวันยามบ่าย 路往。 วมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระเวรุวันยาม 不可不察。 Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử chúng con có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Kính bạch trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Hôm nay Phật tử chúng con đã được lương đức trên Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng. Chúng con đã bước vào ngày thứ ba tu tập Pháp Đàn Lương Hoàng Bảo Sám. Các đạo tràng Phật tử chúng con cũng luân phiên nhau tụng duy trì đàn tràng ngày đêm. Các Phật tử đã gửi những lời rất hoan hỷ vì trong đàn tràng Phật tử cũng biệt cũng biết được rõ hơn tội chướng nghiệp chướng của mình và còn vui hơn nữa là các Phật tử cảm nhận được những phần tâm linh cũng được hoan hỷ. Chúng con trong pháp đàn này hữu hình vô hình hoan hỷ được lợi ích lớn như vậy, chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, sớt bát cúng dường trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng, chúng con nguyện mong trên Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng luôn luôn được mạnh khỏe, trụ thế sa bà được giải nâu để dẫn dắt cho chúng con cùng vô lượng chúng sinh tu hành. Chúng con cũng đem công đức lành này hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nguyện cho tất cả các chúng trong pháp đàn này của chúng con cùng được lương tựa vào tam bảo trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng thực hành công hạnh bồ đề cầu vô thượng bồ đề chúng con cũng nguyện mong cho dịch covid 19 sớm được chấm dứt để đời sống nhân dân được an lạc tất cả uh, những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 đến ba ngôi tam bảo phước báu ấy vô lượng sức khỏe và thọ mạng tài sản và sắc đẹp danh thơm cùng tiếng tốt an lạc và trí tuệ sẽ phát sinh đến người nguyện ngày an lành đêm an pháp tai sáng kiến tường bồ pháp đàn lương hoàng bảo sám à, thầy thấy tất cả tăng ni và các quý phật tử hết sức là tinh tấn ngày đêm không mệt mỏi để tu tập thầy hết sức là tán thán cái, cái tâm thành và cái công đức tu tập của đại chúng à, pháp đàn lương hoàng bảo sám đã giúp cho chúng ta thấy được tất cả các cái tội lỗi từ vô thủy kiếp chúng ta ở đây không ai là chưa từng tạo những tội như vậy đâu trong vô lượng kiếp luân hồi chúng ta đều có tạo hết đấy thế cho nên chúng ta không những sám hối cho chính mình mà sám hối cho tất cả cha mẹ hiện đời nhiều đời thân quyến nhiều đời nhiều hiện đời và nhiều đời cùng tất cả các chúng sinh cái pháp sám hối này hết sức là lợi lạc cho nên ờ, các quý phật tử trong khi sám hối cũng thấy được những cái hỷ lạc cái hỷ lạc cái phát sinh là do mình sám hối mà cái tội chướng nó được tiêu trừ đấy là lợi lạc vô cùng và hôm nay các phật tử tiếp tục phát nguyện sớt bát cúng dường đến chúng tăng để nguyện đem công đức ấy hồi hướng đến cho hiện đời cha mẹ thân quyến cũng như nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ thân quyến rồi hồi hướng cho tất cả à, các vong linh và cửu huyền thất tổ các vong linh đã mất trong đại dịch Covid này, cũng hồi hướng cho những bệnh nhân đang mắc bệnh Covid này. Và đặc biệt nhất là các Phật tử hồi hướng công đức cúng dường này đến vô thượng Bồ Đề, cầu vô thượng đạo. Cái điều đó thì Thầy hết sức là tán thán. Mỗi mỗi một việc lành, mỗi mỗi một việc thiện và chúng ta đều hướng đến quả vị vô thượng Bồ Đề thì cái đó nó đều trở thành công đức thành ba la mật hết sức là lợi ích cho nên hôm nay thì là ngày thứ ba chúng ta còn buổi sáng ngày mai nữa là kết thúc pháp đàn lưu hoàng bảo sáng thầy tán thán tùy hỷ công đức của các à, quý phật tử và chư tăng cũng xin à, nhận sự cúng dường này và chú nguyện công đức cúng dường này đến cho quý phật tử đến cho các nguyện của các quý phật tử à, được thành tựu trong tương lai và tất cả những đối tượng mà các quý Phật tử hướng đến cũng sẽ được hưởng cái phước báo này. À, xin ờ, tất cả chư tăng, chư ni à, đều chú tâm để hồi hướng phước báo này đến cho các quý Phật tử. Sa thu Sa thu Sa thu